chị phải xin lỗi tôi đi chứ dừng tay lại dừng tay lại Ê thằng kia, mày là ai? Mày giảm xỉa vô chuyện của tao Rồi bị đập không hay? Đại ca Đánh chị thẳng đi đại ca Tụi bay muốn tiền thì hãy đi làm đi Đừng ngồi đi ăn cướp của người ta như rứa Ơi Đại ca Thằng dám lên mặt vậy đời tụi mình kìa Ê Mày dám chỉ dục đại ca của tao à Vì vậy đại ca của tao là ai cô Là Kiên BD Alo Là Kiên PP Là trung trường đi đó Mày sợ chưa Sợ đã không ra một giò kia Tao không biết mi là Kiên BD hay là Kiên PP gì hết Nhưng đàn ông hai thằng đi ăn hiếp con gái miếng thải ột dột à à cái thằng đi nghe giọng dừa dân ha đi qua hàng không quen thì răng mà nếu không quen thì tao cũng để cho mi hành đồng kiểu đó à, mi tên chi bình quang bình cả tên mong manh về vợ heo chưa tao kẹt tiền ai? Bình cho mình mượn vai xì được không có tay có chân ráng không chiều mới đi làm ít ra thì ở nhà mà xin tiền bổ mẹ việc chỉ phải làm mày cho hên ý Vợ xin mi thôi được không tiền thì có đây nhưng quan trọng mi có đủ bằng lên để lại không tụi tao đi hai thằng mày đi một chắc thì cũng dễ thôi em tao nữa được không hai thằng đi chưa hai chứ hai được được hay đâu ai nói hai chứ hai hôm nay có như hai tụi bay hên được ấy ừ, ok Ai? chị gọi bi chí không lần sau chị đừng có đi vào mấy cái hèm vắng như thế nữa nguy hiểm lắm nguy hiểm hay không cái kia túi liên quan tới anh à ừ thì không liên quan nhưng tôi nhắc rồi đó chị cảnh giác Nếu lúc này mà không có tôi Tiếng biệt hai tên đó đã làm chi chị mô Làm chi làm chi Có anh tôi tự giúp được cho mình thôi anh Thuận với à, à, anh với mà anh người ta mình mới tạm tôi chứ mày à, dạ à, anh gọi gì anh đó ờ, lại anh nữa qua tên đi người ta tên long à, anh à, long à, anh gọi uh, chị anh à nhầm à, long gọi chị để mình uh, mang ra chỗ này linh biết ra sữa mới ngon gọi giúp long với cho menu cả động đi chỉ chỉ ngon mà gọi Long yên tâm đi, trà sữa ở đây vì nào cũng ngon, uống chỉ có mê đều là bình, thì bình của vị trí nhất Chẳng hạn như là sô-cô-la nè, à, vani nè, à, rồi à, caramel nè Đó, nhiều mà, cái nào cũng ngon hết Rồi cái này cũng ngon không? Trà sữa ngon một, chứ cái này thì ngon 10 lần Không bị order ở đây luôn à được thôi, còn chỉ muốn mỗi ngày Lóng thích là được Thích chứ Ngon được mà bạn thích chứ ờ. Vì anh thương em Như Long ơi Long Long Long gọi gì để bên order thế này Có ờ, cách ừ, hơi đúng ờ, lòng thông cảm cho bên hết À, ừ, được được tôi cho cho long một chiếc uống ừ, chiếc được à, rồi à, rồi, rồi ok được. rồi long chơi tỷ hết à. Ê, sao mặc lơ chơi mới làm cái trò gì nữa Dạ, gió mẹ em kia em bên em chạy về Đi giả điên tao à, răng hơi mi bỏ chạy hay rồi bay Máy mà tao xoay sợ việc không hàng đập chết nè tao thôi Dạ hai thằng là to con được răng em đánh lại nồi Không có chứ hai anh em bên tới đây em mặc rồi Chị ra mới cùng xin nhắn cho tao chứ Anh em sống chi đề rồi bay Dạ thôi em xin lỗi đại ca mà, đã sửa Thôi, tức quá nó rồi em uống nữa Đi anh, uống đi anh em xin lỗi mà anh em xin lỗi Xin lỗi đôi chị hết á đi. đi Enggak, enggak bocak nih. Iman, cek susu sửa số pula lan thịt nè. Rồi rồi, anh thay mũ không? sửa số lý nè. Cek số lý ăn thịt này. Rồi, giờ đây, lần sau đừng cố đừng làm như vậy nữa nhá. Dạ dạ. Ngon. Dạ, em uống mà ăn ngon anh. Uống. Dạ. nói rồi Anh đừng có làm phiền em nữa Vì sao anh không được làm phiền em Vì em mệt rồi Anh đừng có ly nữa Hãy cho anh một cơ hội Đừng cắn mặt anh nữa được không anh bỏ ra đi đừng để em ghét anh